Xin chào các anh chị và các bạn đang quay lại chương trình huấn luyện trực tuyến sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Tôi tên là Phạm Thị Thúy Hạnh, đang công tác tại Bộ phận Huấn luyện Kinh doanh Dai Daichilai Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị với nội dung buổi số 8. Trong buổi 7, chúng ta đã được chia sẻ về điều khoản hợp đồng An Thịnh Đầu Tư. Để tư vấn cho khách hàng một cách chính xác và đầy đủ thông tin, các anh chị chúng ta hãy cần đọc thêm về điều khoản hợp đồng An Thịnh Đầu Tư sau khi chúng ta đã tham dự khóa này để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng một cách tốt nhất nhé. Trong nội dung buổi 8 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lần lượt đi qua các nội dung chính như sau. Số 1. Hoa hồng và thu nhập đại lý. Số 2. Các quy định nghiệp vụ. Số 3. Pháp chế đại lý. Số 4. Bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng nội dung một các anh chị nhé. Trước khi tìm hiểu về cách điền hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, chúng ta cùng tìm hiểu hoa hồng của sản phẩm an thịnh đầu tư. Đối với phí bảo hiểm cơ bản, phí quy 5 của những tư vấn làm việc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phí bảo hiểm quy 5 14 triệu trở lên. Đối với phí quy 5 các tư vấn làm việc ở tỉnh khác, phí bảo hiểm cơ bản từ 10 triệu trở lên. Nếu tư vấn có gắn từ hai sản phẩm bổ sung trở lên cho khách hàng, hoa hồng năm đầu tiên của người tư vấn sẽ là 40% cộng 5% khoản thưởng. Nếu tư vấn không thỏa các điều kiện trên, hoa hồng năm thứ nhất của người tư vấn sẽ là 37%. Năm hợp đồng thứ hai, hoa hồng của người tư vấn sẽ là 10% cộng 5% khoản thưởng. Năm thứ ba hợp đồng, hoa hồng của người tư vấn sẽ là 8%. Năm thứ tư hợp đồng, hoa hồng của người tư vấn sẽ là 4%. Năm hợp đồng thứ năm, hoa hồng của người tư vấn sẽ là 3%. Từ năm thứ sáu trở đi, hoa hồng của người tư vấn sẽ là 2%. Đối với phí bảo hiểm đóng thêm, hoa hồng của người tư vấn sẽ được hưởng là 3%. Lưu ý các anh chị tư vấn, khoản thưởng không tính vào hoa hồng để tính doanh thu, thi đua. Anh chị thân mến, khi khai thác hợp đồng an thịnh đầu tư với hai sản phẩm bổ trợ đính kèm, chúng ta sẽ nhận hoa hồng như thế nào? Giả định hợp đồng có phí bảo hiểm dự kiến là 60 triệu đồng bao gồm 33 triệu 186 ngàn đồng phí bảo hiểm cơ bản và 26 triệu 814 ngàn đồng phí bảo hiểm đóng thêm như hình ảnh trên bảng minh họa. Hoa hồng từ phí bảo hiểm cơ bản sẽ bằng 33 triệu 186 ngàn đồng nhân với 45% và hoa hồng từ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ bằng 26 triệu 814 ngàn đồng nhân với 3%. Như vậy, FC nhận được số tiền là 15 triệu 738 ngàn 120 đồng. Nội dung chính thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu trong buổi 8 ngày hôm nay đó là các quy định về nghiệp vụ các anh chị nhé. Quy trình nghiệp vụ Khách hàng đồng ý tham gia sẽ nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm về cho công ty. CS nhận hồ sơ sau đó sẽ chuyển vào phòng thẩm định. Nếu khách hàng được chấp thuận bảo hiểm, công ty sẽ phát hành hợp đồng cho khách hàng trong quá trình khách hàng được bảo hiểm công ty sẽ quản lý hợp đồng cho khách hàng trong quá trình hợp đồng có hiệu lực khách hàng có thể có những thay đổi trên hợp đồng bảo hiểm của mình nếu khách hàng có bất kỳ thay đổi nào xin vui lòng nộp văn bản về cho công ty Xin giới thiệu đến anh chị bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của sản phẩm An Thịnh Đầu Tư, bao gồm các loại giấy tờ sau đây. Số 1. Giấy yêu cầu bảo hiểm Số 2. Giấy tờ nhân thân số 3 bản minh họa, số 4 phí bảo hiểm, số 5 phiếu thu phí, số 6 giấy tờ khác, số 7 báo cáo tư vấn khách hàng và bản khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro, số 8 báo cáo riêng của người tư vấn tài chính. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu từng loại giấy tờ nhé. Hiện nay, tại Life Việt Nam, tư vấn tài chính có thể thực hiện việc điền thông tin trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến. Với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy, các anh chị tư vấn sản phẩm An Thịnh đầu tư vui lòng sử dụng giấy yêu cầu bảo hiểm liên kết đơn vị đúng form. Trường hợp tư vấn điền thông tin trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến, vui lòng tham khảo tài liệu, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến IAP để biết thêm chi tiết về cách thức điền hồ sơ hợp lệ. Giấy tờ thứ hai trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đó là bản sao chứng minh nhân dân. Bản sao giấy tờ chứng minh nhân dân của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng phải được photo rõ ràng. Giấy tờ thứ ba trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đó là bản minh họa. Phải đầy đủ thông tin của bên mua bảo hiểm, đầy đủ số trang, đầy đủ chữ ký của bên mua bảo hiểm và tư vấn tài chính trên tất cả các trang. Giấy tờ thứ tư trong bộ hồ sơ cầu bảo hiểm đó là tiền phí bảo hiểm. Tư vấn tài chính thu đủ kỳ phí đầu tiên, đếm đủ cho vào phong bì, kẹp chung cùng giấy tờ yêu cầu bảo hiểm khác. Giấy tờ thứ năm trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đó là phiếu thu phí bảo hiểm đầu tiên. Liên có dấu đỏ, gửi khách hàng và giải thích bảo hiểm tạm thời. Liên phòng nghiệp vụ, kẹp chung cùng bộ hồ sơ nộp về công ty. Giấy tờ thứ 6 trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đó là báo cáo tư vấn khách hàng và bản khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro, báo cáo riêng của tư vấn tài chính. Giấy tờ thứ 7 trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là các giấy tờ khác, thẩm định tài chính nếu có, giấy tờ chứng minh tài chính nếu có. Xin giới thiệu đến anh chị quy trình thẩm định hợp đồng. Bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm sau khi khách hàng đã đồng ý tham gia sẽ được chuyển về CS công ty. CS công ty sẽ chuyển vào phòng thẩm định. Nếu đầy đủ các dữ liệu để ra quyết định thì phòng thẩm định sẽ phát hành hợp đồng. Nếu trong trường hợp khách hàng cần bổ sung thông tin, kiểm tra y tế, khách hàng cần phải bổ sung thông tin trả lời câu hỏi, cung cấp hồ sơ sức khỏe, kiểm tra y tế. Nếu sau khi cung cấp đầy đủ dữ liệu để ra quyết định hợp đồng sẽ được phát hành nếu trong trường hợp khách hàng không bổ sung thông tin hoặc không cung cấp các giấy tờ hồ sơ, hợp đồng sẽ bị hủy sau 3 tuần. Trong trường hợp khách hàng bị trì hoãn, từ chối yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ này cũng sẽ bị hủy. Trong trường hợp khách hàng bị trì hoãn từ chối sản phẩm phụ hoặc tăng phí hoặc bị loại trừ, khách hàng sẽ cần ký thư thỏa thuận hoặc bổ sung phí. Nếu khách hàng thực hiện, hợp đồng sẽ được phát hành. Nếu khách hàng không thực hiện, hợp đồng này sẽ bị hủy sau 3 tuần. Các quy định nghiệp vụ liên quan tới các thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm. Những giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm như thay đổi số tiền bảo hiểm, tham gia thêm các sản phẩm bổ sung, khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, những giao dịch liên quan tới quỹ liên kết đơn vị như đầu tư thêm, thay đổi tỷ lệ đầu tư, chuyển đổi quỹ, rút một phần giá trị quỹ hợp đồng. Các quy định nghiệp vụ liên quan tới các thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu khách hàng muốn thay đổi số tiền bảo hiểm, tham gia thêm các sản phẩm bổ sung, khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, tư vấn tài chính xin vui lòng hướng dẫn khách hàng sử dụng mẫu phiếu yêu cầu dành cho các trường hợp liên quan tới các thay đổi trong hợp đồng bảo hiểm. Liên hệ tới quầy CS. Những giao dịch liên quan tới quỹ liên kết đơn vị. Nếu khách hàng yêu cầu đầu tư thêm, điều kiện có thể thực hiện bất cứ lúc nào, phí thực hiện 5%. Điều kiện khác, tỷ lệ đầu tư vào mỗi quỹ phải là bội số của 5%, và tổng tỷ lệ đầu tư của tất cả các quỹ phải là 100%. Số tiền yêu cầu gia tăng giá trị đầu tư sẽ được quy đổi thành các đơn vị quỹ theo giá của ngày định giá kế tiếp. Nếu khách hàng muốn yêu cầu chuyển đổi quỹ, điều kiện thực hiện bất kỳ lúc nào với số tiền tối thiểu mỗi lần yêu cầu là 1 triệu đồng mỗi quỹ. Phí thực hiện là miễn phí, thực hiện 4 lần trên 1 năm. Từ lần thứ 5 trong năm trở đi, là 50.000. Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ, điều kiện thực hiện bất cứ lúc nào, phí thực hiện là miễn phí. Điều kiện khác, tỷ lệ đầu tư mới vào mỗi quỹ phải là bội số của 5% và tổng tỷ lệ đầu tư của tất cả các quỹ phải là 100%. Thay đổi tỷ lệ chỉ có hiệu lực thực hiện cho kỳ phí đến hạn tiếp theo nếu khách hàng yêu cầu rút một phần giá trị quỹ hợp đồng. Điều kiện từ năm thứ ba với số tiền tối thiểu mỗi lần yêu cầu là 2 triệu đồng. Phí thực hiện, phí rút tiền. Điều kiện khác, giá trị quỹ hợp đồng sau khi rút phải lớn hơn 3 lần khoản khấu trừ hàng tháng. Các giao dịch liên quan đến quỹ liên kết đơn vị. Khách hàng có thể đầu tư thêm, có thể yêu cầu chuyển đổi quỹ thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ, có thể rút một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư, hủy hợp đồng bảo hiểm. Ngày định giá đơn vị quỹ, thứ tư hàng tuần vào lúc 12 giờ trưa. Ngày công bố giá trị đơn vị quỹ, thứ sáu hàng tuần vào lúc 9 giờ sáng. Các giao dịch liên quan đến quỹ liên kết đơn vị sau thời gian này sẽ được đưa vào giá trị quỹ hiệu lực sau giao dịch và sẽ được công bố vào ngày định giá tuần kế tiếp thứ tư lúc 12 giờ trưa. Các giao dịch liên quan tới quỹ liên kết đơn vị như đầu tư thêm, thay đổi tỷ lệ đầu tư, chuyển đổi quỹ, rút một phần giá trị quỹ hợp đồng, tư vấn tài chính sử dụng phiếu yêu cầu dành cho các giao dịch liên quan tới quỹ ăn thịt đầu tư, xin liên hệ quầy dịch vụ khách hàng công ty để được hướng dẫn thêm. Quy trình nghiệp vụ Hiệu lực hợp đồng an thịnh đầu tư sẽ có hiệu lực khi khách hàng đóng phí đủ và đúng hạn trong 4 năm đầu tiên và giá trị quỹ hợp đồng còn đủ trích lập khoản khấu trừ hàng tháng. Trong 2 năm đầu tiên, hợp đồng bảo hiểm sẽ được duy trì hiệu lực cho dù giá trị quỹ hợp đồng không đủ để trả khoản khấu trừ hàng tháng, cộng các khoản nợ nếu có, với điều kiện bên mua bảo hiểm nộp đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm đến hạn các khoản khấu trừ hàng tháng còn thiếu trong giai đoạn 2 năm hợp đồng đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm sẽ trở thành khoản nợ của hợp đồng bảo hiểm và được khấu trừ từ giá trị quỹ hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng không đóng đủ và đúng hạn trong 4 năm đầu tiên, hợp đồng an thịnh đầu tư sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp khách hàng tới hạn đóng phí, khách hàng chậm đóng, khách hàng được 60 ngày gia hạn Khi hợp đồng mất hiệu lực, Daiichi Life Việt Nam sẽ chuyển các đơn vị quỹ còn lại nếu có, sau khi trừ đi các khoản nợ nếu có của hợp đồng bảo hiểm thành tiền vào ngày định giá tiếp theo ngay sau khi kết thúc thời gian gia hạn đóng phí và lưu lại Daiichi Life Việt Nam không tính lãi suất. Số tiền này sẽ chuyển vào hợp đồng lại khi khách hàng yêu cầu khôi phục hoặc khách hàng nhận ra nếu có yêu cầu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm sau khi trừ đi chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Tiếp theo phần quy trình nghiệp vụ, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nghiệp vụ không áp dụng đối với an thịnh đầu tư. Số 1. Lùi ngày hiệu lực hợp đồng. Số 2. Vay từ giá trị hoàn lại. Số 3. Dùng giá trị hoàn lại để đóng phí tự động. Tiếp theo phần quy trình nghiệp vụ, Chúng ta cùng tìm hiểu thời gian xem xét lại. Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng hủy hợp đồng, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng. Trong trường hợp khách hàng điều chỉnh trong 21 ngày, nếu khách hàng điều chỉnh thay đổi bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, sản phẩm chính xin vui lòng làm lại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm như hiện tại. Trong trường hợp khách hàng điều chỉnh không liên quan đến phí, thực hiện như hiện tại. Trong trường hợp điều chỉnh liên quan đến phí, liên quan đến định kỳ từ nhỏ đến lớn, phí bổ sung áp giá kỳ phí kế tiếp, liên quan thay đổi định kỳ từ lớn đến nhỏ, phí chênh lệch định kỳ cũ và mới đã được quy đổi thành đơn vị quỹ nên sẽ không hoàn trả lại. Một số liên quan khác, chi hủy hợp đồng cũ và chuyển toàn bộ phí sang hợp đồng mới theo giá mới. Khách hàng sẽ nộp lại bộ hợp đồng cũ, cần bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của phòng nghiệp vụ, tùy từng trường hợp. Liên quan đến quy trình giao nhận hợp đồng Bộ phận quản lý hợp đồng sẽ có thời gian tối đa là 3 ngày hoàn thành hợp đồng và giao cho CS ký nhận. Tư vấn tài chính sẽ có 3 ngày làm việc để lên nhận hợp đồng. Sau đó, tư vấn tài chính sẽ có 7 ngày làm việc để giao hợp đồng và nộp ký nhận về cho công ty. Như vậy, tổng cộng người tư vấn sẽ có 10 ngày làm việc để nhận hợp đồng, giao hợp đồng và nộp ký nhận về cho công ty. Nếu sau 10 ngày làm việc tư vấn vẫn không nộp về, thì bộ phận pháp chế công ty sẽ xử lý các hợp đồng giao trễ. Chúng ta đã tìm hiểu qua các nội dung về hoa hồng và thu nhập đại lý, các quy định nghiệp vụ. Nội dung tiếp theo chúng ta chia sẻ đó là pháp chế đại lý, cũng sẽ áp dụng giống như các sản phẩm khác tại Dai Life Việt Nam.